Thank you. ánh nắng xuyên qua làn mây bồng bềnh sương sang cuốn lối đèo uốn lượn vòng quanh quanh trong sắc xuân hương trời những ngọn núi đứng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say bên kia thung lũng xuân tràn dâng ngất ngây như biển mây trên đời some sang quan nuôi nghèo uốn lượn vòng quanh quanh trong sắc xuân hướng trời những sẽ thôn nữ tràn